đó thì bạn có thể đọc này là số lượng phần thưởng Aerox tổng số là 1140 token shot nha. Top 1 thì bạn sẽ nhận được 50 shot này, top 2 sẽ nhận được 30 shot, rồi top 3 cũng như là top 4 đến top 10, rồi top 11 đến top 100 các bạn sẽ được 5 shot ha. Và đây sẽ có 100 phần random quay ngẫu nhiên nha. Tiếp nữa thời gian bắt đầu dự án là ngày 18 tháng 1 này. Đó, lúc 18 giờ cũng như là thời gian kết thúc là lúc 19 giờ ngày 25 tháng 1 nha. Rồi tiếp nữa là thông báo về Aerox này, là sẽ vào 17 giờ ngày 26 tháng 1 nha theo giờ UTC nha tức là nếu theo giờ Việt Nam thì bạn sẽ cộng thêm 7 giờ nữa ha Ok bây giờ Hoàng Giao Crypto sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta tham gia kèo Aerobe này luôn nha thì đây chính là tất cả những nhiệm vụ mà chúng ta sẽ cần làm này nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi Twitter của dự án này các bạn bấm chọn này sau đó nhấn vào theo dõi ha Ok kế tiếp các bạn nhấn vào follow theo dõi này sau đó quay trở lại này và nhấn vào tiếp tục này rồi tiếp nữa các bạn sẽ retweet bài đăng trên Twitter nha các bấm chọn vào này ok kéo xuống này nhấn vào retweet ha tiếp theo các bạn nhấn vào tweet lại này sau đó quay trở lại ha và nhấn vào continue để tiếp tục này tiếp nữa là chúng ta sẽ tiến tham gia nhóm telegram này các bạn nhấn chọn này này sau đó nhấn vào bấm vào đây này ok kế tiếp mình sẽ mở telegram của mình lên ha kế tiếp các bạn nhấn vào join group ở góc dưới màn hình ha rồi quay trở lại này Và nhấn vào tiếp tục này Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ thành tham gia Discord nha Các bạn nhấn vào này Kế tiếp bấm chọn vào tham gia này Sau đó click vào chấp nhận lời mời ha Ok như vậy là mình đã tham gia thành công Tiếp theo quay trở lại này và nhấn vào tiếp tục này Ok tiếp lần nữa thì ở đây thì mình sẽ dịch sang tiếng Anh nha cho nó chuẩn nha Tiếp theo chúng ta sẽ nhập tên username người dùng của chúng ta này các bạn bấm chọn vào nha thì lấy username tên người dùng Discord ở đâu ạ? Các bạn quan sát ở góc trái dưới cùng này. Các bạn nhấp chuột trái bấm chọn vào để sao chép này. Sau đó quay trở lại này. Dán vào đây ha. Kế tiếp nhấn vào continue để tiếp tục này. Ok, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ hành follow theo dõi Medium ha. Các bạn bấm chọn là sau đó nhấn vào click here ha. Ok, sau khi theo dõi xong rồi các bạn quay trở lại nhấn vào continue để tiếp tục này. Rồi nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví Caletian của chúng ta nha đó thì ở đây các bạn có thể nhập địa chỉ ví Caletian của chúng ta trên ví MetaMask này, hoặc là KaiKas hay Clip ha ở đây thì mình sẽ nhập địa chỉ ví Caletian của mình trên ví MetaMask ha thì chưa để thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng Kale vào ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần phần ha Ok các bạn sẽ nhấn vào đây để sao chép này sau đó quay trở lại và dán vào ha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 Thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta làm kèo airdrop của dự án Hypershop. Thì bạn nào thấy video này hay cho bạn ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nha. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.